Mời các em cùng đến với các ví dụ minh họa nhé. Chúng ta bắt tay ngay vào ví dụ 1 nào. Ví dụ 1 đề bài như sau. Chất X có công thức phân tử là C4H8O2. Khi X tác dụng với NaOH sinh ra chất Y có công thức là C2H3O2Na. Đề bài hỏi các em là công thức của X là trong các phương án ABCD ở đây. Đây là một câu hỏi lý thuyết không khó. Chúng ta hãy cùng đi vào những cái phản ứng là gì? Phản tổng quát đây là gì? Đây là hai oxy thì đây chính là este đơn chức. Mà este đơn chức khi phản ứng thủy phân thì thầy đã hướng dẫn các em viết rồi, đúng không ạ? Thì cái phương trình đó là gì ạ? Nào, phương trình ta là RCOO R phẩy. Đúng không? Cộng với NaOH T độ lên. Thì tôi sẽ được là RCONA cộng với R phẩy OH. Theo như đề cho, vậy thì chắc chắn Y ở chúng ta đây chính là RCNA rồi. Đúng không ạ? Ok nhá. Theo phương trình và theo giả thiết. Đúng không nào? Thì chúng ta sẽ suy ra được là Y nó chính là RCONA và nó chính bằng là C2H3 đúng không? O2NA. Đến đây thầy tin rằng các em sẽ xác định được gốc R. Thế làm thế nào để xác định gốc R? Các em hãy trừ C, trừ H, trừ O. Đúng không ạ? Nào, chúng ta thấy nhá, chúng ta hãy tính được ngay R là gì thôi. Chia R là gì nào? Tổng phân tử này có 2C, chia bỏ đi 1C đây lại còn là C1. Đúng không? H3, anh này không có H, vậy chỗ này sẽ chính là CH3. 2O với 2O khớp rồi. 1Na, 1A, khớp rồi. Vậy R của em là CH3. Đúng không ạ? Vậy từ đây chúng ta có thể suy ra được là cái ST của em sẽ là gì ạ? Nào suy ra cái ST của em nó sẽ là CH3 COO R phải. Đúng không? Và cũng tương tự như là gì? Tương tự như chúng ta xét trường hợp như thế này, ch 3 r phải nó chỉ, chính là gì ạ? Chính là C4H8O2. Ok chưa em? Thế và từ đây các em sẽ suy ra cho thầy được là cái anh R phải nó chính bằng gì ạ? Chúng ta lấy nhé. À, chúng ta cùng lấy là gì? 4C trừ đi 2C ở đây thì sẽ là C2, đúng không? C2. Lấy 8H trừ đi 3H đây sẽ là H5. 2O với 2O hết rồi. Đúng nào? Thế vậy thì chúng ta đã xác định được R và R phải ứng với công thức là R COR phải như thế này thì em sẽ tìm được một cái ST của em. Nó sẽ chính là gì ạ? Phương C. CH3 COO C25.